Ok, xin chào bạn trên đồng nha và review đi nhé. Hôm nay mình sẽ trở thành Megalon. Sử dụng sức mạnh đọc Doku Doku Nomi Mi. Nha. Yeah. Ok. Thì cách nào để mình sử dụng chế đọc này? Thanh có tiền nhưng nhà của tư đức có thể là giàu nhưng phải mượn bạn bạn hay á đây mình tưởng gì mình tưởng gì mình tưởng gì mình tưởng gì somebody sao đó Venom này các bạn nó không cần sang một lần nữa lại đó này hổ láo cáo chuồn nè nè hổ hổ láo hổ láo không hổ láo không hổ láo không hổ láo không hổ láo không hổ láo không hổ láo không hổ láo không hổ láo không hổ láo không hổ láo không hổ láo không à quên mình tập cá mình sợ gì ủa đâu rồi mình tên nhớ anh ấy nó là hát gì đó bạn à à à 五百。 khoa à cài hai nên là công nhận chơi hay nha bạn solo không lại mình đó thì nó chạy được được được được mày vào đây ra đây ra đây ra đây ra đây đó đó tránh đó rồi đấy có, đó thanh đi thứ dữ nha mà mình chưa thấy trường hợp thứ dữ này nha này này này à à à chắc chắn sẽ đợi mình ăn lại liền ăn lại liền ăn lại liền các bạn trời ơi ăn lại liền ăn lại liền trời ơi ăn lại liền số <laughs> mà áp cái tù gà nhưng vô mấy này nó nó mở mà ăn lại liền trời ơi bài đặt sang mình đồ đánh được ba m nha đó đây sẽ là video sau một tí bằng bên ôm nha bạn ngon cơm luôn trời ơi ban đầu là mình nè Venom bao ti bài Spam Venom hình bằng hình ti bằng spam bởi spam đúng rồi các bạn thấy Venom không người ta xong bao ti bằng dung hít me first đó nó đánh mình trước mà các bạn V bằng chứng rõ ràng nha thế này tập 14 mình úp sọt thế này này nó đập nó bá nhận ra luôn mà từ từ mà am ngu nữa rồi Đó, Samuti liền. và nó nói tai nạn à. thì như thanh niên đó nó out server luôn các bạn hay quá đã cho cô vô mình chỉ không ra nữa mình không cần adk là gì solo bá thủ bạn ơi nó đơn một trước mà mấy bạn thấy nha là bên em ăn báo nè à có can thiệp ra gần nè đó ăn một tiền này ngay lắc ha, Ui là hẹp quá, lắc quá đã bật tập với ba còn đánh ok giờ mình đánh anh đi lại nè ok hay á hay á mình mấy ma người ta đi rồi đó ừ giờ bộ giờ mình chưa bật chưa về luôn nha chưa nói ừ nhưng mà mình thấy mình như bật về là ngu quá